sao mày lo năm mày đi đâu chạy trốn rồi <laughs> đi làm xa mấy tháng rồi uh, chắc nhiều tiền lắm nhỉ cho mấy ngàn một rượu đi Ôi quá không có đâu cười gì cười gì tập không sợ đâu mà Ồ, gắn lên đồng bào mình chơi quý mà đi Thật là Okay rồi bắt đầu nào các chim ơi bắt đầu nào Rồi lấy con ký đó, lấy ký đó Mua cái các bạn Hai ký yếu Chưa được mạnh thì ba Ok Nha Ta tới hồ ở chỗ nào rồi kìa Xe bị xếp rồi Rồi Đi lung rồi Ôi trời tới nơi rồi mà xe bị lủng á em san đang chạy đi à, vá xe mọi người đang ngồi đây chờ mua được uh, hai hai hai em cá lóc hồ a duyên hạ thì lên nó dùng cá lóc để chế biến mọi người cái bài uh, chơi xia đây phước với san à, đi bắt xe về ừ, sao em này quỳ rồi chơi xia lắc biết Ồ, đây nào mọi người ơi mình giới thiệu nha đây là đường lên xuống ờ, tượng đài đường niệm đường lên xuống là ờ, tượng ta sẽ đi lên thăm nha lên tới nơi rồi mọi người ơi mình ờ, từ nhà mình tới đây chắc phải khoảng hơn 30 cây số mình mua cá ngoài kia rồi nè vì không mang dụng cụ theo để câu cá mình đang mình đang đi lên đài tưởng niệm rồi ạ ở trên kia có ảnh của bác hồ kìa ở đây có một cái tấm bia bia tưởng niệm ghi tên những người à, công nhân đã mất khi mà xây dựng lên cái à, con đập này nè mọi người mình không biết là tại sao lý do là sao mấy người đã mất nhưng mà mình nghĩ là chắc là vì à, vì vào cái thời đó thì cái an toàn lao động cũng không được tốt như bây giờ ở đây có hai con rùa <laughs> hai con rùa canh gác ở đây đây có có một vài thông số về hồ này diện tích khu vực này dung tích hồ này, này diện tích ở bề mặt là 37 km vuông này và nơi sâu nhất nơi sâu nhất là khoảng 29 à, mét đó mọi người ạ à, của hồ đi tới đây em thấy có mấy người à họ câu cá ở kia mọi người ạ à. nhưng mà mình không đem theo cần câu nên là phải mua cá mình tính là mua cá cá cá cá chép đó mọi người cá chép của hồ nhưng mà ở cái chỗ cố bán cá hồi nãy hết cá mất rồi mọi người hết cá chép anh <laughs> mua đã tạm cá lóc Ta sẽ nấu cơm ở trên đây Chắc à, dùng cá lóc để nướng luôn à Rắn hả? Ủa, nó kia rồi Cái nước này là bơm đi đâu anh? Bơm lên trên um, cái núi kìa à, Làm gì trên đó vậy? ý là trên đó có cái nhà máy ờ, lọc trên đó à, nhà máy lọc nước của phú thiện hả ừ. à. Ờ. ui này nắng quá đi vào trong đi xem đi ở kia có mấy người đang câu cá kia các bạn mấy người câu cá rất xa kìa ờ, đi vào và nấu cơm xem ờ, là nướng cá một con còn con là đèn cơm à đây là một con nướng một con kho cá hả cô cá cá mình mình mình thả lưới mình mình câu vậy ờ. à. à cô cô là người mua thôi à rô phi này này là mình thả lưới hay là mình à, mình uh, câu vậy anh à, thả lưới ồ biết nãy mình mua cá đây rồi ha ừ. mua cá ở kia cá phi vậy này ô cái gì đây ô cái gì đây mà bự vậy Ôi, cà mê à. ngon dâu về đây ngon dâu đây tao bà ạ. ăn chơi cái đi cho con một con nữa nha tặng nho ôi cái thằng này cái thằng này trăm ba không ngon đây tại hồn trăm luôn ạ Răng Cho con cá rộ này Cho <laughs> Con này có bao nhiêu cân anh? Con này có có bao nhiêu cân? 89 kg một con cá. Con này. Tôi mà mua con 30 kg rồi. 30 kg à? bao Ui da, đây là cá mè Nó còn bự nữa Ừ, vô như tao lá chuối luôn á À Bỏ đấy luôn Cá thác lát này. Ừ, Ồ, Cá thác lát trăm ngàn ký. Đây lấy con này. Lấy con nhỏ thôi. Con này ký 2. Ồ. Lấy con này nhá. Con này chắc 2 kg quá. Đây ký có. Ngon con này nó. kg 3. Ồ. Con này là cỡ 7 kg. trăm ngàn ký là con này 2 kg 3. Cỡ. Con này 2 kg 3. Con này có 7 800 luôn. Cắn, này Cái thạch móc em cũng chịu khó lắm quần. Đây đây đây tôi xếp lên đây cả. Lên đây. Dạ cảm ơn dạ. và vào kênh youtube uh, Buma City TV hai ba ngày nữa lên hình nhá ồ oh, lức xin được em cá à? ồ oh, ngon thế ồ oh, mang về à nướng, nướng mang về luôn à <laughs> mình đi nướng trước đói rồi ờ. sang giờ chơi chưa mấy con này là phải nào đấy chú hả ừ, ờ, nào mấy con này là cực luôn á ừ. nó <laughs> là như nó dày à, cái, cái, cái chắc thịt ấy. Dạ. nó nặng nhìn mỏng thế thôi đấy. là, là mình bao làm chả thôi đúng không ừ. ba okay, mình thế. ba mình mua về mua về nhà mua về tặng mẹ mà mẹ không biết làm là người vất vả đấy không tôi làm cái đấy tôi ăn biết mà à, đúng rồi phải thế phải tôi làm làm nha không không biết làm là khó à. cá ở trong hồ ai dương hạ này không hẳn 100 trăm là cá tự nhiên đâu mọi người ạ cá ở đây được à, thả xuống bởi các hợp tác xã à, và người dân người dân đánh bắt à, cá ở trên hồ này với số lượng lớn thì phải à, à, đóng thuế cho các hợp tác xã mà và bù đổi lại thì hợp tác xã phải bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho người dân và thường xuyên thả cá giống xuống nhưng mà hồ rộng lắm nên cái việc à, bảo vệ cá cũng à, khó mọi người ạ vì vậy à, họ vẫn cho à, đánh bắt cá nhưng mà đâu đó một người là khoảng à, hai kg hai kg rưỡi đó mọi người ạ ngồi với ai mình ngồi giữ để biết đường nào Cái này ở đâu ra xem đấy xong cắt cỡ khúc thế này cỡ khúc thế này rồi mình ướp được không em ăn cay được không được bao nhiêu ớt luôn hả một, một con mà chắc là cũng, ít quá ha không có nhiều không ha ký không còn ký dạ con ký hai con hai ký cho biết này mua vô đây mua cá nha đây là ngon rồi có cá rồi cá trắng trắng như bài ha dạ, cá trắng trắng như bài rẻ hơn rẻ hơn cá lóc này chứ bự còn nếu cạnh để để cạnh nghe ta một chín thôi vậy mua lên nọ nhà tôi dơ bò cạnh ngủ mua nó ngủ rồi kẹp cái này cái này xong nó được là chờ, nước có rút xí nào được ừ. mình uh, lên đập ayun hạ ở trước khi mình ăn ờ, Giang cũng ăn cùng mình nha Mình sẽ đổ rượu cho Giang trước ờ, Giang ăn cái đuôi nó trước à, Đây là con cá. cá Đây là rượu à, cúng cho Giang nha à, Giang uống à, à, Mong Giang giúp mình đi đường tôi đi tôi về nha mọi người nha vàng dạ, cảm ơn lức nha rồi <laughs> ừ. <laughs> đi chơi mày đi quay phim mày quay ăn bài à ô thằng này ăn bài mình thế ô rắn mà đánh là bài à lên Ờ, mày buông tay đây để cái nồi luôn <laughs> mà để cái nồi vô luôn để cái nồi vâng, để cái nồi để. đã kho lá rừng nữa cúp nước này nhá à, cái nồi luôn thôi để đây đang gọn đâu quay cho cổ chào chào bà con cái con đó có rồi này đập à, mời mọi người nha cái kho đá rừng đấy ô còn con kho đá rừng cái kho cho nợ đây để đây bà mời mọi người nha xin uh, mời mọi người đây cá đứng ai cho nè Ủa, không biết tên cá gì đây này chứ đây là cá amazing con này ăn này Cá cho amazing cá này cả cá ai hải nhưng mà mua mọi người ạ <laughs> vì mình không có mang à, dụng cụ theo để bắt cá nhưng mà rất là ngon luôn à. lần nào đi nấu ăn cơm ngon hết mọi người ạ à. ừ, mời mọi người nhá mời lứt nhá ờ. Ui, cái tay mình uống rượu rồi nhỏ vân còn rung rung <laughs> rung quá rung rung rung quá trời luôn <laughs> rung quẹt chơi luôn nó ngọc cũng độc đá rung chứ à, rung dạ, à râm mình hoặc mình nguồn thì hai cái ép lên rồi là ép đúng là cho mình cho mình cho bên trong cho con bên trong chưa làm ruột hả chưa ăn ruột nó ngon chứ ngon với ờ, ruột đang đang mới ngon cá sạch nó ăn bẩn mình châm ờ, ớt chanh Ôi trời ừ. ừ, dạ. Ồ, giòn quá giòn Bao giòn không? <laughs> Ôi giời ơi ừ. Còn chưa Còn, còn, còn, còn, còn, còn, còn, còn, còn, mẹ mình chín rồi chứ cậu à, đây phần phần gốc cái ruột này hết rồi nè bật khó tốt cái đầu dạ vâng. ruột nó béo ngon không ngon không béo dạ vâng. tăng tăng tăng nữa dạ. ngon vẫn ăn tao một đeo kinh à ăn trái cơm không ớt <laughs> nè <laughs> ở đây nhiều à. đá đó các bạn đá nào cũng đẹp hết mấy cái hòn đá nó chồng lên nhau này đá nó chồng lên nhau nè mọi người đẹp lắm rừng cây trong đây còn rất là nhiều các bạn mình lại nghe tiếng chim hót nữa mười trời ơi tô đấy Ok, ngại này, ngại này, Ok giờ nó ăn trong quá ờ, ờ, dạ. hẹn gặp lại à, mọi người ở những chuyến đi lần sau nha cảm ơn mọi người bye mọi người cho 3 like 5 like 10 like thôi <laughs> chào mọi người nha nhớ xem kênh của mình à, mua à cũng bây giờ sau đó à? về nha về đó <laughs> gái nhất đấy <laughs>